chia sẻ các bạn đôi chút về một cái chương trình ờ, đặc biệt diễn ra vào mùng 6 tháng 7 tháng 8 năm 2022. Đây là chương trình uh, hoàn toàn miễn phí, tức là chỉ còn 50 suất nữa dành cho các bạn. À, miễn phí chương trình đó là tổ chức 2 ngày. Ở trong chương trình này sẽ giúp sẽ giúp cho các bạn đầu tiên là các bạn làm nào để quản trị cảm xúc trong đầu tư. Khi các bạn quản trị cảm xúc đầu tư các bạn sẽ đưa ra những quyết định tốt nhất ngoài thứ hai là các bạn có thể làm thế nào để biết rằng rằng là những chiến lược đầu tư những cái uh, chu kỳ của thị trường nó diễn ra như nào để chúng ta biết rằng là khi nào chúng ta tham gia thị trường khi nào chúng ta thoát ra khỏi thị trường đặc biệt là khi nào chúng ta đông hoàn ngoài ra các bạn có thể hiểu rõ được các uh, cung cầu diễn ra như nào trên thị trường chứng khoán nắm rõ được những yếu tố nào tác động lên thị trường để giúp chúng ta hiểu rõ được sự vận động của thị trường tuy nhiên đây là một trường hợp đặc biệt đặc biệt rất đặc biệt ở đây đó là dũng sẽ giúp cho các bạn uh, thay đổi cái cái tư duy của chúng ta tại tự dũng tại vì các bạn biết rằng là chúng ta không thể quản trị cảm xúc nhưng tuy nhiên trong chương trình này dũng sẽ cốt cho có là một vài anh chị em cách để cốt để thoát ra khỏi cái cảm xúc đau đớn cảm giác lo lắng sợ hãi để trở thành con người tuyệt vời hơn đây là chương trình tuyệt vời nhất từ trước đến nay mà dũng chia sẻ trên uh, offline của mình mong rằng sẽ hẹn gặp lại các bạn ở hồ chí minh và hiện tại dũng đang ở hồ chí minh mà rất là háo hức được hẹn gặp anh chị em ở hồ chí minh nhớ đăng ký vào gì ạ đường link bên dưới để chúng ta sẽ có dịp gặp nhau gặp nhau tại Hồ Chí Minh. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Nếu bạn nào đang ở Hồ Chí Minh, hãy nhớ là hoặc là gần Hồ Chí Minh thì nhớ đăng ký vào kênh. À, các bạn ở Hà Nội hoặc các bạn nơi nơi khác thì có thể cũng đăng ký được bởi vì Dũng tin chắc rằng sau khi các bạn tham gia vào chương trình này, các bạn sẽ không bao giờ hối tiếc bởi vì đây là chương trình có thể thay đổi toàn bộ quá trình đầu tư của bạn. Xin cảm ơn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình mùng 6, mùng 7 tháng 8 tại Hồ Chí Minh. Xin cảm ơn.